quê nhà thương ngã thương bông tràm nhớ nước rừng u minh vẫn thuy chung thắm tươi buộc màu son nước non quê nhà tuổi mười ba đi chiến đấu